trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 7 từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua tiếp tục là một tuần là tăng giá nhẹ thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam ngụp lặn ở phía dưới vùng giá 1200. Có thể nói à, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì tuy đồng pha thị trường chứng khoán thế giới tức là cùng tạo đáy xong nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị trễ pha về cái hiệu suất tăng trưởng và cái mức độ phục hồi à, ở thị trường chứng khoán thế giới thì như chúng ta biết đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi là 63% tính từ đáy sau nhịp giảm uh, của 3 tháng đầu năm và hiện nay thì vẫn đang đứng ở mức khá là cao. Thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng đã phục hồi 30% so với cái mức giảm. Thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta biết là giảm từ vùng 36.900 xuống đến 29.000 à, 600 hiện nay thì đã phục hồi đạt được mức là 32.200 trước khi đóng cửa 31.800 có thể nói là phục hồi trên dưới 30% à, số điểm đã giảm nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam thì vẫn đang ngụp lạnh ở ngụp lặn ở đáy và đâu đó thị trường của chúng ta phục hồi được à, 10% so với tổng điểm giảm chúng ta giảm à, 400 điểm gần 400 điểm nhưng chúng ta phục hồi được 40 điểm có thể nói là chúng ta đang bị chế pha rất là lớn so với toàn bộ thị trường thế giới à, điều này thì nó đang gợi chúng ta nhớ lại là thị trường của chúng ta cái giai đoạn ở 1500 đây cả thị trường chứng khoán thế giới đều giảm à, lúc đó những thị trường nào giảm thấp nhất cũng 10% thì chúng ta vẫn cứ đứng quanh 1500 và đâu đó chúng ta chỉ điều chỉnh 5% sau đó chúng ta có một cái pha giảm bù rất là mạnh ở, ở à, cuối tháng 4 à, thị trường tháng 4 và tháng 5 chúng ta có một pha giảm bù rất là mạnh chúng ta lao dốc một mạch 26% từ đỉnh xuống đến chạm đáy vùng 1160. Ờ, Có thể nói là hiện nay thị trường chúng ta đang tích lũy biến động rất là thấp bất chấp mọi thông tin uh, tốt đang tích cực đang hỗ trợ cho thị trường. Xét về yếu tố thông tin thì về thông tin uh, nội tại nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta biết là lợi nhuận ở uh, các doanh nghiệp của chúng ta vẫn rất là tốt lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết đa phần đều tăng trưởng ở mức là tầm 20%, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dẫn dắt vốn hóa lớn, ngân hàng. Chúng ta biết là lợi nhuận các ngân hàng thì rất nhiều ngân hàng vượt lợi nhuận 6 tháng đầu năm là vượt 10.000 tỷ. Trong đó có những ngân hàng lập kỷ lục, ví dụ như uh, à, VB Bank uh, lợi nhuận à, uh, 6 tháng là đạt 15.000 tỷ, Techcombank cũng 14.000 tỷ, MB Bank cũng đạt 11.900 tỷ và các ngân hàng lớn khác à, rất nhiều ngân hàng đạt trên dưới 10.000 tỷ. Có thể nói là bức tranh chung về nền kinh tế của chúng ta thì lợi nhuận các ngân hàng vẫn ở mức rất là cao, vẫn tăng trưởng đâu đó ở mức 25-30%. Đây là một mức tăng trưởng rất là mạnh trong khi các ngân hàng quốc tế thì đa phần là tăng trưởng giảm. Như vậy về bức tranh vĩ mô của chúng ta thì các thông tin báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 nó cho thấy là nền kinh tế chúng ta không thật sự xấu như những uh, Ờ, điều mà chúng ta vẫn tưởng tượng trước đó và nền kinh tế chúng ta thì trụ cột nền kinh tế hiện nay thì bất động sản thì đang có dấu hiệu là bắt đầu trứng lại và đóng băng còn uh, chứng khoán thì chúng ta biết đấy các công ty chứng khoán bé lao vào đu bám theo uh, tự doanh đu bám theo sóng thì hầu hết báo lỗ trong đó điển hình ví dụ như là SHS uh, chứng khoán dòng Việt uh, và ờ, các công ty chứng khoán báo lãi kém ví dụ như là chứng khoán Aribank và những công ty ờ, chứng khoán ở tầm trung khác nhưng những công ty hàng đầu thì vẫn lợi nhuận rất là tốt à, chứng khoán uh, SSI này chứng khoán HSC này chứng khoán uh, chứng khoán VN Direct chứng khoán bản Việt đều chúng ta biết là thu nhập 6 tháng đầu năm đều ở mức là tương đương với cùng kỳ năm trước hoặc là có tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tức là không xấu như dự kiến. Và chúng ta biết là giá thì hiện nay đa phần nền giá của các ngân hàng thì đa phần nền giá được chiết khấu là 30 đến 40% so với vùng đỉnh. Còn các cổ phiếu chứng khoán thì đa phần chiết khấu là 50 60% so với vùng đỉnh. Do vậy, với việc về thông tin về kết quả kinh doanh và lợi nhuận, thông tin về vĩ mô của chúng ta, nền kinh tế ta chúng ta tiếp tục tăng trưởng. Quý 3 dự kiến chúng ta sẽ đạt một mức tăng trưởng tầm 9 đến 10% kỷ lục trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Và dự kiến năm nay GDP chúng ta vẫn đâu đó tăng trưởng tầm 7%. Đó là mức một mức rất cao trong khi các nước khác là suy giảm và ngụp lặn trong ờ, cái việc suy thoái. Thì bên cạnh đó lạm phát chúng ta cũng khá là tốt. Lạm phát chúng ta ở mức là 5%. Tôi dự kiến là 5%. Quốc hội chúng ta đề ra là 4%. Nhưng cá nhân tôi đánh giá là 5% thì nó vẫn là mức ở mức chấp nhận được và thấp hơn so với quốc tế khá là nhiều. Do vậy cá nhân tôi đánh giá thị trường ở thời điểm này nó là cơ hội chứ nó không phải là không nó hoàn toàn là cơ hội, cơ hội cho những nhà đầu tư chứ nó không phải là lúc sợ hãi. Những nhà đầu tư chúng ta thì có lẽ nên chọn lọc các doanh nghiệp tốt để chúng ta giải ngân. Đấy. Đúng các chỉ báo kỹ thuật cũng vậy thôi. Thị trường đang có những cái chỉ báo khá là tốt. Tôi lấy ví dụ như là về thời gian thì chúng ta nhìn thấy những cái sóng giảm hiện tại của chúng ta đang lặp lại mô hình 208 với ba bước sóng ABC khá là rõ nét và sau thời gian tích lũy thì năm 2008 ít nhất thị trường ta bước vào một cái giai đoạn phục hồi 3 tháng liên tiếp từ tháng 7 cho đến ờ, hết tháng 9. Bây giờ chúng ta cũng đang đứng trước cơ hội đó. Và cái mức phục hồi lúc đó chúng ta cũng phục hồi trở lại là 15% từ đáy à, với 15% thì nó sẽ tương ứng với khoảng 200 điểm à, nếu với nền giá bây giờ đang là 1200 về chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta cũng nhìn thấy trong vòng 10 năm trở lại đây thì ờ, trên chart tuần của chúng ta đây là lần thứ hai chúng ta nhìn thấy chỉ số RSI của chúng ta bị bán trong vùng quá bán và các tín hiệu kỹ thuật thì cũng đã bắt đầu cho chỉ báo là cắt lên tức là chỉ báo mua vào và tăng giá đó nên quý vị hết sức lưu ý về chỉ số chung chúng ta nhớ nhé 10 năm nhé chúng ta mới có một lần của chúng ta gần nhất là Covid thì sau đó chúng ta biết rồi chỉ số chúng ta tăng một mạch từ 650 lên đến 1550 ờ, Đấy, tăng 900 điểm còn các chỉ báo kỹ thuật thì cũng đưa ra tín hiệu mua vào khi chỉ báo kỹ thuật tạo phân kỳ dương ờ, kể cả RSI lẫn MACD đều tạo phân kỳ dương nó cảnh báo đảo chiều và báo hiệu xu hướng tăng giá. Do vậy cá nhân tôi đánh giá viên đất của chúng ta hiện nay thì đang ở khu vực là xác lập vùng đáy để chuẩn bị bước vào đợt tăng giá. Do vậy quý vị hết sức tỉnh táo lựa chọn những cổ phiếu mà tiềm năng báo cáo kết quả kinh doanh tốt. Đấy. À, giá thì chưa tăng nhiều để chúng ta có thể mua vào. Đối với thế giới nhé, À, xét về thông tin nhé thì tuần tới chúng ta có một cái thông tin rất là đáng chú ý à, mà có lẽ thị trường chúng ta giới đầu tư cũng đang chờ đợi. Chúng ta biết tuần tới thì của vào giữa tuần tới đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì sẽ diễn ra cuộc họp FOMC. E à, hiện nay thì như mọi dự báo thì là đang mặc định là Fed sẽ tăng lãi suất 0,75% à, đưa lãi suất Mỹ từ mức là 1,75% lên mức 2,5%. Cái này là mặc định rồi, nhiều khả năng sẽ không thay đổi nếu có một bất ngờ mà Fed tăng trên 1% nó có thể gây ra hoảng loạn trên thị trường tài chính. Ngược lại, nếu một quyết định tăng lãi suất dưới 0,5% à dưới 0,75 thì sẽ là một liều thuốc kích thích doping để thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng giá mạnh mẽ. Còn nếu không, có lẽ thị trường chứng khoán giá đã phản ánh vào tin đã phản ánh vào giá và thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi theo kỹ thuật. À, và một tâm điểm nữa là vào 7 giờ 30 tối ngày thứ năm thì à, Mỹ sẽ chính thức công bố GDP và GDP của Mỹ dự kiến quý này sẽ tăng 0,4%. Quý trước thì GDP của Mỹ đã âm 1,6% rồi. Do vậy nếu GDP quý này của Mỹ mà lên dương thì nó đập tan cái lo lắng về suy thoái nền kinh tế Mỹ thì hoàn toàn có thể thúc đẩy giới đầu tư mạnh dạn giải ngân vào các thị trường tài sản, trong đó có thị trường chứng khoán. Ngược lại nếu GDP của Mỹ âm thì nó hoàn toàn có thể tiếp tục uh, đẩy mạnh cái lo lắng về suy thoái và lúc đó có thể gây ra những nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán thế giới trong đó có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Đó là hai thông tin kia về cơ bản quan trọng nhất của thế giới tuần tới. Còn xét về yếu tố kỹ thuật thì ờ, chúng ta có thể nhìn qua này. Thứ nhất là chỉ số ờ, trái phiếu chính phủ Mỹ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi tạo tạo đỉnh 3,5% hiện nay đang tạo ra mô hình vai đầu vai và nhiều khả năng trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ giảm trở về vùng giá 2.4 2.5, hiện nay đã giảm xuống 2.75 rồi. Điều này nó hàm nghĩa cho chúng ta là cái xu hướng tăng lãi suất mạnh của Fed vượt xa qua 3% là không không nhiều bởi vì chúng ta biết là trái phiếu chính phủ Mỹ trước đó đã dấn trước cái xu hướng lãi suất nhưng hiện nay nó cũng đang dấn trước cái xu hướng cắt giảm tức là cái xu hướng hoặc là cái xu hướng là hạn chế tăng lãi suất của Fed. Do vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy đâu đó Fed sẽ tăng lãi suất trở về mức 3% và sẽ gặp sẽ tạm dừng ở đây mà nếu tuần này phép tăng lãi suất lên 2,5 thì coi như là công cuộc nó gần như hoàn thành rồi do vậy những thông tin xấu nhất đã ra thì sau đó những thông tin nó bớt xấu thì nó lại sẽ trở thành cái kích thích cái thông tin ờ, hỗ trợ để kích thích ờ, thị trường phục hồi chúng ta biết cái việc ờ, lạm phát của Mỹ cái tháng vừa qua lên mức 9,1% nó là mức cao nhất đúng và là mức xấu nhưng chính thông tin xấu nhất ra thì hoàn toàn nó cũng là có cơ sở để ờ, giới đầu tư hy vọng vào việc gió đảo chiều và thị trường tài chính sẽ bước vào xu phục hồi trước khi xác lập một cái mức ờ, cân bằng. Đó là xét dưới góc độ thông tin. Còn ờ, xét dưới góc độ về cái giá năng lượng ảnh hưởng đến lạm phát thì chúng ta thấy giá dầu giảm rất là mạnh từ vùng giá 125 130 đã giảm xuống dưới 100 xuống 95 rồi giảm đâu đó 25 30 phần trăm điều này nó ờ, rồi là sẽ giảm bớt cái áp lực lạm phát như chúng ta biết giá xăng của chúng ta cũng vậy đúng không ạ từ mức 32 33 ngàn giảm xuống mức 25 26 ngàn rồi xăng RON 92 và RON 95 đấy ạ à, nó đâu đó cũng giảm tầm 20 hơn 20 phần trăm đương nhiên nó sẽ làm giảm áp lực lạm phát và đỡ gánh nặng cho nền kinh tế rất là nhiều do vậy cá nhân tôi thì tin tưởng vào mức độ phục hồi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán trung hạn tức là trong vòng 3 đến 6 tháng tới và hiện nay đang là cơ hội để mua cho quý vị thôi, không phải cơ hội để bán. Xét trên thị trường chứng khoán thế giới thì đối với thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta nhìn thấy Dow Jones tuần qua vượt một cái kháng cự rất là quan trọng là đóng cửa ngày trên 35.500 đỉnh của sóng hồi sau khi chạm đáy và điều này cho thấy là Dow Jones đang có xu hướng là tạo đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nó đang trong một cái xu hướng là sideways up Dow Jones sẽ tiếp tục xu hướng này chỉ số SP500 cũng tương tự Dow Jones thôi. Nó đang trong xuống sideways up. Tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rồi. À, nó sẽ hướng đến vùng giá là 4.001 xa hơn là 4.300. Còn Dow Jones ạ. Từ mức 3 dưới 30.000 29.600 đã có thời điểm lên 32.200 rồi hiện nay đang dừng ở 31.900 Dow Jones thì sẽ tiếp tục sideways up hướng đến vùng giá là 33.000 xa hơn là MA 200 ở 34.000 đây. Còn trường hợp điều chỉnh thì Dow Jones có thể test lại 31.000. Thậm chí là sâu nhất là test cạnh dưới ở trên 30.500 sau đó vẫn đi lên thôi. Do vậy cái xu hướng đi lên sideways up nó đã thể hiện khá là rõ. Đối với chỉ số Nasdaq 100 Nasdaq 100 cũng đang sideways up Chúng ta nhìn này đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh sau đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước xuống sideways up nó khá là rõ nét rồi do vậy xét về yếu tố thế giới về thông tin thì cuộc họp của Fed và thông báo tin GDP của Mỹ à, vào giữa tuần này là những thông tin có thể nói là những thông tin xấu cuối cùng tác động đến thị trường trong trung hạn tầm nhìn 3 đến 6 tháng à, nhiều xét về yếu tố thông tin thì những thông tin xấu nhất đá ra trong tháng này và từ tháng tới những thông tin nó sẽ bớt xấu nó sẽ là yếu tố ủng hộ cho mức độ phục hồi của thị trường Đấy. đối với thị trường Trung Quốc thì chúng ta cũng biết là thị trường Trung Quốc đã phục hồi xong rồi phục hồi được 60% số điểm đã giảm hiện nay thị trường Trung Quốc vẫn đứng ở mức cân bằng là quanh 3.300 đây là một mức phù hợp à, với những cái ủng hộ của thị trường chứng khoán quốc tế thì cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm hòa nhịp chung cùng chứng khoán quốc tế và bước vào nhịp tăng giá trung hạn trong thời gian 3 2 3 tháng tới với đích đến sẽ là trên vùng giá 1300 nhiều khả năng là vùng giá 1350 nếu mà trường hợp đẹp thì có thể lên 1400 nếu không thì là xấu nhất thì cũng sẽ vượt 1300 do vậy ờ, cá nhân tôi đánh giá các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ xuống lên thông tin cơ bản cũng ủng hộ xuống lên à, về thị trường thế giới thì cũng ủng hộ xuống phục hồi của thị trường do vậy nếu tuần tới khi thị trường điều chỉnh thì cá nhân tôi đánh giá là nếu thị trường lấp gáp về trở lại vùng giá 1180, đây sẽ là cơ hội để quý vị chọn lọc mua hàng. Còn bây giờ trở lại là chúng ta phải mua hàng nào? Đấy, thì cá nhân tôi đánh giá cao hai nhóm ngành sẽ có mức phục hồi dẫn dắt thị trường. Thứ nhất là đối với nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta nhìn thấy đấy, sau thời gian điều chỉnh khá là mạnh. À, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn khá là tốt. Những cái nợ xấu nó không thật sự là mạnh như chúng ta lo lắng còn đối ngân hàng thì lúc nào cũng vẫn có nợ xấu đương nhiên rồi cái này là mặc định do vậy cá nhân tôi đánh giá dòng ngân hàng uh, trong tuần tới hoàn toàn có thể trở lại dẫn dắt thị trường ngân hàng thì chúng ta vẫn có thể chú ý đến mấy ngân hàng uh, trong ngân hàng thương mại nhà nước thì có lẽ chúng ta chú ý đến CTG và BIDV CTG đang ở mức 26.9 Cá nhân tôi đánh giá khi CTG điều chỉnh về 25 Đây sẽ là một khu vực giải ngân tốt cho quý vị với mục tiêu sẽ hướng đến trở lại vùng giá 28 và 30. Đối với BIDV BIDV thì đang ở 35 năm. Tôi thì kỳ vọng BIDV vẫn điều chỉnh về đâu đó tầm 335 ờ, 34. Đấy, nếu điều chỉnh về đây thì mục tiêu trở lại 38 xa hơn là 40. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần thì tôi đánh giá khá cao Techcombank. Techcombank đang ở 37. Cá nhân tôi nghĩ cái khu vực tích lũy của Techcombank vùng giá 35 sẽ là hỗ trợ mạnh. À, hướng đến ngắn hạn 38 nhưng tôi kỳ vọng Techcombank sẽ phục hồi trở lại 41 42. Xa hơn có thể là 45. Đối với ngân hàng VPBank VBank thì lại đang tích lũy khá là mạnh ở 28. Tôi nghĩ là cái vùng giá phía dưới 28 sẽ là vùng mua tốt thôi. Đấy, vùng 275 28 đây là một khu vực mua tốt quý vị có thể mua vào. Với kỳ vọng giá tăng trở lại 32 xa hơn là 34. Đối với ngân hàng MBB. Ngân hàng quân đội à, cái khu vực giá 25 tôi thì kỳ vọng MBB có thể điều chỉnh về dưới 24. Đây sẽ là một khu vực mua khá là tốt ở dưới 24 với kỳ vọng tăng trở lại 28 30. Đối với ngân hàng tầm trung chúng ta có thể chú ý ngân hàng Tiên Phong Banh à, Tiên Phong Bank đang ở 28 cá nhân tôi đánh giá cái khu vực là 265 sẽ là một khu vực mua tốt 26 265 đây sẽ là một khu vực mua tốt với kỳ vọng phục hồi trở lại 32 xa hơn 35 SHB cũng là một ngân hàng có thể mua tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận uh, cao SHB hoàn toàn có thể chinh phục trở lại mức 17 xa hơn là 19 thì chúng ta hoàn toàn có thể canh mua trở lại SHB ở quanh 13 năm Hiện nay giá đang 14.3 13, 13 năm xem một khu vực mua tốt Đối với ngân hàng à, Liên Việt PLB LPB Tôi xin lỗi LPB hiện nay giá đang 14.4 Tôi đánh giá ngân hàng này vùng giá quanh 13 sẽ là khu vực mua tốt với kỳ vọng trở lại 17 19. Sacombank Sacombank giá 23 thì không thật sự hấp dẫn nhưng nếu Sacombank điều chỉnh về 21 thì đây sẽ là một khu vực hấp dẫn bởi vì kỳ vọng Sacombank sẽ tăng trở lại là 27 28. Đó là dòng ngân hàng. Đối với dòng chứng khoán thì tôi nghĩ là những ờ, công ty chứng khoán hàng đầu sẽ là nơi hội tụ của chúng ta. Khi thị trường phục hồi thì những công ty chứng khoán sẽ là nơi những công ty được hưởng lợi nhất. Thì chứng khoán S2 hiện nay giá đang 21 29 nếu SI nói chung là khu vực dưới 20 là một khu vực quý vị mua tốt thôi. Bởi vì SI hoàn toàn trước mắt sẽ thử thách cái khu vực là 23. Ở MA50 vượt qua 23 sẽ hướng đến vùng giá 28. Đây là một điều đầu tư tốt. Nếu mua dưới 20 mà hướng được đến 28 thì hoàn toàn có thể có mức sinh lời 40%. Với chứng khoán VN Direct Giá hiện nay đang 19 à, ờ, ờ, Nếu giá điều chỉnh về dưới 18 thậm chí 17 năm đây sẽ một khu vực mua rất là tốt quý vị có thể mua mạnh vì VN Direct khi vượt qua 20 hoàn toàn có thể hướng đến khu vực giá 24 xa hơn là 26 đối với chứng khoán Hồ Chí Minh HSC e, à, đã lên vùng giá 256 hiện nay nếu điều chỉnh thì chứng khoán HSC e có hỗ trợ rất mạnh quanh 23 như vậy nếu về 23 thì quý vị có thể mua mạnh với mức phục hồi trở lại ngắn hạn là 27 xa hơn là 30 chứng khoán bản Việt chứng khoán bản Việt thì đang ở 38 nếu giá điều chỉnh thì sẽ hướng đến vùng giá 35 35 sẽ là một khu vực mua tốt với kỳ vọng tiếp theo là tăng trở lại vùng giá 43 47 đối với chứng khoán FPT chứng khoán FPT giá đã lên cao nhất là 42 hiện nay nếu điều chỉnh thì giá có thể hướng trở lại vùng giá 35 36 trước khi tăng trở lên 45 xa hơn là 52 đó là dòng hai dòng tôi nghĩ là hai dòng uh, sẽ hỗ trợ tốt cho thị trường trong tuần tới còn ờ, đối với ờ, dòng dầu khí thì tôi nghĩ dòng dầu khí sẽ có sự phục hồi nếu giá dầu xuống thì dòng dầu khí hoàn toàn có thể điều chỉnh trước khi phục hồi. Gas 100 thì tôi nghĩ là không nên mua bán gì dòng dầu khí ở chỗ này cả. BSR, BSR 25 thì tôi nghĩ cũng không phải là điểm mua bán lý tưởng. Nhưng mà cổ phiếu phân đạm thì có thể mua tốt. Lợi nhuận những cổ phiếu này khá là cao, dự kiến cả năm vẫn tốt. Cổ phiếu đạm Cà Mau hiện nay đang là 29 nếu giá điều chỉnh về 28 thậm chí là 27 đây là một khu vực mua rất tốt. đạm Cà Mau hoàn toàn có thể phục hồi ngắn hạn trở lại vùng giá 35 xa hơn là 42. Đạm Phú Mỹ đang đứng ở 46. Nếu đạm Phú Mỹ điều chỉnh thì khu vực giá 43 ờ, hoặc là thậm chí xa hơn là 40, vùng 40 43 là khu vực mua với mức kỳ vọng phục hồi 55 xa hơn 65. đối cổ phiếu bất động sản bất động sản thì tôi nghĩ là sẽ gặp chút khó khăn nhưng thị trường sẽ có thể phục hồi thôi cổ phiếu đất xanh vẫn đang sideways trong cái biên độ là 22 19 nếu cổ phiếu đất xanh xuống dưới 20 đây sẽ là một khu vực mua tốt với kỳ vọng có thể hướng trở lại 25 xa hơn 28 cổ phiếu khu công nghiệp KBC thì tôi nghĩ là lên 37 thì giá nó đã phục hồi khá là nhiều không phải là mức giá hấp dẫn để mua vào nữa cổ phiếu khu công nghiệp nữa chúng ta còn là EGC EGC 19 cá nhân tôi đánh giá cổ phiếu EGC nếu dưới 18 sẽ là một khu vực mua tốt hiện nay đang 19 sáu với mức phục hồi có thể hướng đến 22 xa hơn là 26. Cổ phiếu nhà Từ Liêm cũng là một công ty sẽ cho thu nhập tốt, ờ, làm ăn tốt. Tôi giá đang 26, tôi kỳ vọng cổ phiếu nhà Từ Liêm có thể xuống tầm độ 24 năm, 25. Đây sẽ là một khu vực mua tốt. Với mức hướng đến xa là 30, xa hơn là 33. cổ phiếu Nam Long Đó. Nam Long cũng là một công ty tốt rất tốt luôn ừ, làm ăn à, vẫn ok nói chung là kết quả kinh doanh vẫn tốt thôi à, Nam Long thì tôi nghĩ là vùng giá quanh 35 sẽ là một khu vực mua tốt à, khi vượt qua 40 Nam Long có thể hướng trở lại vùng giá 47 VCG thì đã VGC đã tăng quá mạnh rồi à, phục hồi từ vùng 30 lên mức 60 tôi nghĩ là VGC hiện nay đang định giá cao không phải là giá hấp dẫn để đầu tư có lẽ chúng ta nên tập trung vào cổ phiếu uh, tập đoàn cao su v, VRG tốt hơn đây là một cổ phiếu đang đưa cái GVR tôi xin lỗi vì à, đang chuyển đổi mục đích sử dụng từ à, à, dãy cao su sang cái khu công nghiệp khá là mạnh mẽ thì cổ phiếu GVR thì cái khu vực mua 21 22 rất là tốt hiện nay giá đang 23 năm mục tiêu sẽ hướng đến 28 do vậy quý vị hoàn toàn mua canh mua nếu giá điều chỉnh về 21 22 đó là những cái cổ phiếu à, cơ bản mà quý vị có thể canh mua trong tuần tới trong ngành thép thì mặc dù những thông tin xấu ra nhưng nhiều lúc là thông tin xấu nhất ra thì là đáy thôi Do vậy tôi vẫn đặt niềm tin vào cổ phiếu Hòa Phát. Cổ phiếu Hòa Phát thì vẫn đang tích lũy ở vùng đáy 22 thôi. Khu vực 21 22 là một khu vực mua tốt. Quý vị hoàn toàn có thể kỳ vọng Hòa Phát phục hồi trở lại 26 xa hơn là 30. À, ờ, cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen thì đang đứng 18. Tôi nghĩ là Hoa Sen khi điều chỉnh về vùng giá 16 dưới 16 sẽ là một khu vực mua rất là tốt cho quý vị có thể giải ngân với mục tiêu tiến đến vùng giá 23 xa hơn là 27 cổ phiếu Nam Kim đó là ba cổ phiếu thép mà tôi chú ý trong dòng thép Nam Kim đang ở 19.2 quý vị cũng có thể chờ đợi một nhịp điều chỉnh của Nam Kim xuống giữa vùng giá là 17 17 năm đây sẽ một khu vực mua tốt với kỳ vọng Nam Kim sẽ phục hồi trở lại 25 30 đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích một một số mã cổ phiếu đầu ngành cơ bản để quý vị tham khảo. Những cái phân tích của tôi không phải là khuyến nghị uh, quý vị mua bán. Tôi đưa ra những cái nhận định cái vùng có thể mua tốt, vùng bán đó là để quý vị tham khảo. Còn quý vị lớn rồi phải tự biết quyết định đầu tư như nào sáng suốt. Khi chúng ta đã đi đầu tư thì được ăn thua chịu thôi, đúng không ạ? Những cái khuyến nghị của tôi, những phân tích của tôi nó không thể đúng 100%, nhưng tôi nghĩ là về cơ bản nó sẽ có mức chính xác 7 80% và nếu quý vị chỉ cần tận dụng được cái mức chính xác đó thì nó cũng có thể đem lại tỷ suất sinh lời khá là cao cho quý vị rồi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.